Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thịnh Phát của mình ngày hôm nay Trong video này Toàn Thịnh Phát xin chia sẻ cập nhật thông tin mới nhất của dự án Đức Phát 3 Rất hy vọng quý khách có thêm những thông tin bổ ích về dự án Bạn là công nhân thu nhập thấp Bạn là nhân viên văn phòng hay những cặp vợ chồng mới cưới với tài chính thấp chỉ khoảng vài trăm triệu nhưng bạn muốn sở hữu một sản phẩm bất động sản với giá trị vô vàng tiện ích xung quanh và gần những công ty, xí nghiệp đỡ bạn thuận tiện cho việc của mình. Hãy yên tâm, đến với Toàn Thành Phát, chúng tôi sẽ thực hiện mơ ước của bạn, giúp bạn có được nơi đầu tư sinh lời tốt nhất cũng như nơi an cư lý tưởng. Tổng quan về dự án khu dân cư Đức Phát 3 Tên dự án là khu dân cư Đức Phát 3 hoặc còn có tên thương mại là The Dream City Chủ đầu tư là công ty Đức Phát. Vị trí dự án nằm liền cờ quốc lộ 13. Pháp lý, quy hoạch 1 trên 500 rõ ràng. Quy mô dự án 31 hecta được phân ra thành 1.709 nền. Dự án khu dân cư Đức Phát 3 được phát triển bởi chủ đầu tư Đức Phát, một trong những chủ đầu tư uy tín hàng đầu tại Bình Dương. Sở hữu hệ thống tiện ích hiện hữu hạ tầng hiện đại có quy mô lớn được tập tư chính chu bài bản tại khu vực. Diện tích đa dạng từ 75m vuông cho đến 100m vuông và đặc biệt những lô góc có diện tích lên đến 200m vuông để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn. Vị trí dự án khu dân cư Đức Phát 3 nằm gần mặt tiền quốc lộ 13 thuộc thị trấn Lai Yên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Dự án khu dân cư Đức Phát 3 là dự án nằm liền cờ trung tâm hành chính và đón đầu khu công nghiệp Bầu Bàng. Kết nối với đường Hồ Chí Minh, đường vành đai 4, đường 30 tháng 4. Kết nối với đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn kéo dài đường Mỹ Phước Bầu Bàng. Đường dc nối liền đường khu công nghiệp Minh Hưng, Trân Thành. Hiện tại, Bình Dương đang đầu tư kéo dài tuyến đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn tới Bầu Bàng rút ngắn thời gian đi thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tuyến đường sắt đô thị Tuyến xe buýt nhanh hứa hẹn sẽ là các điểm nhấn để thúc đẩy bầu bàn phát triển hơn nữa. Và các tiện ích của khu dân cư thì à, tiện ích mỗi khu gồm có khu mua sắm, chợ nông sản, chợ Lâu Yên, siêu thị, trung tâm thương mại, khu y tế, trạm y tế thị trấn Lâu Yên, bệnh viện Đa Kho, bệnh viện 512, Liên Cờ. Khu giáo dục thì gồm có trường mầm non Lai Yên, Ánh Dương, trường trung học và trường trung học cơ sở La Yên, trường trung học phổ thông La Yên, trường trung cấp nghề. Và khu công nghiệp thì có khu công nghiệp Tân Bình, khu công nghiệp Lây Hưng, khu công nghiệp và đô thị Bầu Bàng, cụm khu công nghiệp. Và thủ tục hành chính thì có Ủy ban Nhân dân thị trấn La Yên, trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng. Và hiện tại trung tâm huyện Bầu Bàng đang xây dựng trung tâm hành chính